Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại kênh Duy Khải em ơi Lần này Khải tiếp tục uh, up Evan tiền vạn mạnh cho con nghe mi được up 103 anh em ơi Và hôm trước thì anh em cũng xem thì Khải đã anh uh, ờ, xong uh, mắt uh, Evan tiền sâu rồi Bây giờ thì chỉ còn tiền vạn thôi anh em ơi Ở Evan tiền vạn thì nó khoảng 1 tỷ rưỡi nữa Đây nè Cùng xem sơ qua sẽ đồ lại một lần nữa đợi bắt đầu ăn Evan nha Vừa rồi Khải, Khải ăn vài trăm cái up được ờ, vài chục phần trăm rồi Hiện tại Khải đang sử dụng một cái kiếm uh, tóc 4, uh, không có tóc anh em à Số thương 40, số 9 phần trăm thì à, vào tống kim thì không cần tóc nữa em Khả chủ yếu đi vào vào đánh tống kim thì à, cây này đánh gọi là khá đẹp anh em ơi Rồi à, áo không băng phục hồi Giá chiền kháng cả kháng băng Đó Nón kháng lôi sinh lực Bao tay kháng lôi sinh lực một lực Và đai lưng làm chậm 40 Và một cái nhẫn làm chậm 30 Và một nhẫn kháng lôi Một nhẫn à, một ngọc bội kháng lôi và một đôi giày kháng lôi Và một con ngựa Cái này ngựa vĩnh viễn này mà Hello cậu mặn nha Đó à, cái phi phong này mới ép được nè gần hết hạn này vãi thiệt rồi ok bây giờ thì à, chúng ta cùng trở lại với anh Vinh Tiền Vạn em ơi Anh Vinh Tiền Vạn này chủ yếu rất kinh nghiệm nha mọi người Tốn khoảng tầm 7 kim hơn Rồi lên à, Với lại nó ra mấy cái đồ kiếm phong này Ví dụ như nhẫn này nọ thì có thể cho xe mang cũng được ạch mạnh nhất bao nhiêu tiền á Cái này không biết được đâu anh Tùng nha Tùng nhắc ơi Ở server này thì rất là nhiều ạc Rất là khủng Có nằm trị giá khoảng tầm một trăm rưỡi cho đến 200 triệu 300 triệu vẫn có nhanh ơi Hello để mắt cho người em ơi nói chung là mà mạnh nhất thì không thể biết được anh ơi <laughs> mạnh nhất là chủ yếu là môn phái này nọ rồi tiền bạc thì như ở server này thì có một thiếu lâm rất là khá là khủng thiếu lâm lên đến hơn một trăm mấy chục triệu việt nam đồng ờ, khá là gơ nè đó là uh, ờ, sg dung nhi anh em để ý sơ qua ở, ờ, ở cái chỗ này sg dung nhi dung nhi thì quá đẳng cấp rồi bữa nào đánh đánh số rồi anh em xem hello anh em mới vô nha ok nghĩa hiếu ơi cho anh em xem ờ có một dây chuyền kim phong anh em ơi một dây chuyền kim phong cho anh em ơi hoặc là thiếu lâm mang gì cũng được đó ốp kinh nghiệm đây gần gần cấp đây có vẻ khai sẽ gần 103 này ơi tại vì Evan này chỉ được một tỷ rưỡi thôi cái này khả năng mang phi phong kỹ năng cũng có một cấp này mà, chưa có nhất kỹ nữa nè nếu khả có nhất kỹ nữa kỹ năng hai cấp nữa nè mà cái kiếm này thực sự là cái kiếm mang vào cái kiếm lực tay quá cao nè quá sướng luôn <laughs> sao mạnh được đoàn văn tuấn anh này mạnh gì đâu <laughs> hiện tại khả đang mua bí kíp phong xương này mà à, chơi giải trí kiếm một ờ, một vài tháng rồi khả sẽ chuyển phong xương khả chơi đó chưa chắc đâu anh ơi, ngày mươi trưởng đánh sao lại được. Nếu gặp ngày mươi trưởng khả không khó đánh lắm anh em ơi. Với lượng kháng băng với nhiêu này hơi yếu. Chịu không nổi sao chịu không nổi. Kháng băng thấp quá, kháng băng có 42 rồi các bạn khá thấp. Làm chậm được cái bảy 760 anh em. Nếu được làm chậm được à, 80 thì đọc móc này mà không được 80 hơi ít. Rồi, sau khi anh Vinh thì Khải lên được à, hơn 60 à, 150 trăm gì đó anh em ơi, 1 triệu rưỡi nha mọi người. Con đao Khải thanh lý rồi Khôi Nguyễn ơi. Rồi, quá đẹp anh em ơi. Được một dây chuyền, một cái cục gì đây hiện chặng đường 300k 300 kinh nghiệm một vé số dương lịch à, mấy cái đai lần này nãy khải đánh đánh bot ra nè hôm qua khải có đánh lượm bài bot gì ít hôm khải lên video cho anh em xem nha rồi bây giờ chúng ta cùng đi hoạt động anh em ơi để đi hoạt động thì khải sẽ đi con uh, thiếu lâm nha anh em và video con uh, nghe mi này khải sẽ cho lên tranh nha anh em và bây giờ chúng ta sẽ hoạt động thiếu lâm một tí hoạt động thiếu lâm xong thì khải sẽ đi nghe mi tiếp tục đi bot cũng như là tống kim này nọ nghe mi nha anh em full rương rồi không biết bỏ ở đâu đây món đồ lành nhằn này tí rồi chắc uh, ờ, vượt qua con nào đã giữ rồi em ơi đồ nhiều quá chặt chỗ quá ờ à, có vẻ là vứt cho con nem động nó cầm đi này cũng dư cái kiếm tóc động là đi chan này mà tóc động đi chan này này gia truyền thủy là kích này không có gì cả rồi cái uh, bỏ bất đồ con nem động đi cho nó giữ đi bà có đồ kích thân pháp một cái này đó đó mới bao tay nãy sân bot ra mà không có gì giá trị cả rồi cái bao tay một thủ lý 4 vài chương bao tay làm chậm 20 phát 16 này. cho anh em này, đôi giày được đôi giày này ba bốn hai mươi chung cũng sida vải rồi được uh, ít uh, cái lá bạc nữa này à, từ từ đừng mở cuốn bạc ờ, lịch lịch bạc kiếm ít kinh nghiệm anh em ơi Hello anh em mới vô nha, ạc này giá nhiều, ạc này gần mắt vào lắm một tịch anh em ơi. Ạc này cứ một cuốn một lắm một tịch là tương đương khoảng một triệu tư, anh em cứ tính lên nè gần mắt lắm một tịch rồi anh em ơi gần 15 cuốn rồi hiện tại là tính sơ qua là khải còn à, khải đã ăn à, chín cuốn rồi thì anh em có tính lên tiền nha anh em rồi bốn bánh này nọ các kiểu khải cũng khá tương đối rồi anh em ơi đằng này nói chung là sắp sửa của mát của mát rồi sắp mát rồi sắp mát hoàn toàn đây cánh mắt này là kinh nghiệm này mà bỏ được không bỏ ô không được luôn vãi thiệt bỏ ô không được nên mà cái gì đây cuốn lịch bách niên cánh luôn được thêm mùi cuốn nữa nè đây mình tiền vạn nó cho ấy. rồi như đây được một triệu một cuốn này mà một triệu một cuốn thì uh, rồi đúng rồi 10 triệu hay một triệu rồi mấy triệu một hai ba bốn năm sáu rồi ờ, 10 triệu một cuốn và 10 triệu thì được 500 triệu anh em ngon lành cành đào 500 triệu pha cho rồi ấp được uh, ờ, 5% nữa gần 103 này gần 103 này rồi anh em ờ, xem video đừng quên ủng hộ video lần đầu tư lần đầu tiên ờ, đầu tư ngày mới đánh cho anh em xem thì một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Và kính chúc anh em một ờ, năm mới vui vẻ và an lành nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển qua à, Thiếu Lâm đi hoạt động em ơi. Lô lô lô lô lên hai bảy chuẩn bị ăn hành em ơi. Lên hạ 8 rồi, ai tí nào ra đứng hạ 3 đâu. Lóng đâu rồi?